Lô xin chào các bạn, một góc quay mới và nói chuyện về một mùi hương mới được ra mắt năm 2021 của nhà Emmet đó chính là H24 Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những câu chuyện bên lề và cảm nhận của mình về mùi hương này Bắt đầu nhá H24 là một sản phẩm sau tận 15 năm từ khi Trader Emmet được ra mắt gắn cái mác là nước hoa cho nam có nghĩa là sau TRMS thì chúng ta có rất là nhiều flanker của TR e, nhưng chúng ta không hề có một sản phẩm mới nào của nhà MS là gắn cái mát cho nam cả và đến tận bây giờ năm 2021 thì ờ, H24 mới được ra mắt và perfumer đứng sau mùi hương này đó chính là Christine Nagel bà là một người mà mình ờ, rất là hâm mộ có rất là nhiều những cái sản phẩm có những cái mùi hương rất đặc biệt thí dụ như là uh, ờ, Gusset của nhà Jo Malone này rồi uh, na hồng này uh, na cao à na na đen thì cũng mình ngửi thì do là Function Cushion làm nhưng mà mình có cảm giác là vẫn có cái hơi thở của bàn Dago trong này những cái mùi hương về sau này thì ở trong bộ Anjadin có con Lagun cũng là một trong những mùi mà bà làm và H24 này khi mà được ra mắt ấy thực sự nó được giới nước hoa cũng như là fan của nhà MS này rất là trông chờ và đây chúng ta có một cái thiết kế đó là trông những cái hình thoi đây đúng chính xác là hình thoi trông rất là đẹp và thiết kế này rất là tối giản không quá mù mè chúng ta chỉ có một cái chữ H24 và biểu tượng của nhà MS ở trên cái phần nắp chai thôi về cái phần thiết kế này thì mình thấy rằng là đây một thiết kế khá là hay ho nhìn ờ, đẹp tối giản và rất là hiện đại Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần mùi hương để tí nữa chúng ta nói những câu chuyện xung quanh về cái mùi hương của H24 này Thì mùi hương này ấy, khi các bạn vừa mới xịt ra ấy, thì các bạn nhận thấy một cái mùi thơm Nó có một chút ngọt, nó có một chút xanh, một chút hơi đắng nhẹ Thì lúc đầu ấy mình cũng chưa hề xem cái nốt hương Nhưng mà mình có hình dung tới một cái hình ảnh Đó là một cái mùi trái cây Mình nghĩ là mùi bưởi hơi một chút kiểu bưởi cảm giác bưởi chấm muối xong một cái hình ảnh tiếp theo đó là một cái chiếc bàn là những chiếc bàn là sắt nhá không phải là, những chiếc cái bàn là hơi mà kiểu là bằng hơi nước nhá mà những chiếc bàn là có đế bằng sắt những bạn nào bé thì các bạn sẽ biết rằng là ngày xưa các cụ hay dùng cái bàn là sắt ấy thì cái bàn là sắt này thì ờ, khi mà nó được bật lên thì cái cái cái đế nó được rất là nóng và các bạn cầm cái đế đó các bạn là vào những cái uh, bộ vest hay là những cái đồ kaki đang bị ẩm nước vậy và cái hình ảnh mà cái top nốt mà mình xịt ra ấy, thì ngoài cái cảm giác giống cái mùi bưởi kiểu chấm tí muối nữa thứ hơi uh, hơi cay nhẹ này hơi xanh này và hơi kiểu uh, đắng đắng nhẹ thì ở phía sau nó sẽ có cái mùi hơi kiểu kim loại đó và sau khoảng tầm 15 phút thì cái nét kim loại lên rất là rõ lúc này thì nó như kiểu là bạn đang cầm cái bàn là đấy bạn là vào kiểu một vài cái múi bưởi ấy và cái, cái tép bưởi nó sẽ vỡ ra và nó sẽ bay hơi lên và nếu như mà để dễ dàng hình dung cái mùi hương này ấy, thì các bạn ông nào mà hay hút thuốc thì ông ấy chỉ cần là lấy cái bật lửa rồi lấy một cái đũa nhôm các bạn uh, uh, chấm tí nước xong rồi các bạn hơ lên thì cái mùi mà nó bốc lên ấy thì nó sẽ là cái mùi bay hơi của cái đũa nhôm cùng với cái nước ở trên đấy thì các bạn ngửi nó sẽ rất là giống và đúng đấy đúng là cái nét kim loại ở trong con H24 này em này thì sau khoảng tầm 4 tiếng chính xác khoảng tầm 4 4 tiếng hơn một xíu thì các bạn nhận thấy một cái mùi nó có phần hơi khoáng, hơi gỗ, hơi uh, gỗ nó hơi khô khô một tí. Mùi hương này thì mình thấy là nó khá là giống với cái mùi Avosan mình xem nốt hương thì nó không có nhưng mà tại vì mình được ngửi cái ambosan riêng lẻ ở trong cái bộ của nhà ờ, của cái chị Lan Thể đó là bộ Olfactorium là ngửi những cái mùi hương đơn lẻ cái mùi của Ambosan ấy sau khoảng tầm 10 đến 15 phút ở trên da thì nó khá là giống mùi của H24 sau khi mà dry down và cái nét này nó xuất hiện và tồn tại rất bền bỉ ở trên da phải nói rằng là đây là một chai nước hoa có độ lưu mùi cực kỳ tốt mình nhớ rằng là mình đã xịt mùi hương này khoảng tầm từ 6 rưỡi sáng cho đến 5 đến 6 giờ tối mình vẫn ngửi thấy nó ở trên da và ngửi thấy một cách rõ rệt chứ không hề kiểu mỏng mỏng mỏng mỏng đâu và cái độ tỏa hương thì nó không phải là một cái mùi tỏa quá là tốt ngay khi em này xịt ra ấy, thì sau khoảng tầm một tiếng cho đến một tiếng rưỡi thì mùi hương nó đã khá là kiểu mỏng nó như kiểu một lớp skin sen ở trên da nhưng mà nó lưu rất tốt ở trên da mình và cái độ tỏa hương thì mình thấy rằng là nó khá là hợp lý tại vì em này thì được đánh giá đây là một chai nước hoa sử dụng vào mùa hè Tiếp tới chúng ta nói về phần phong cách cũng như là về cái thời điểm khuyên dùng của mùi hương này Thì như lúc nãy mình nói đó là em này sử dụng vào mùa hè Vâng, chính xác là vào mùa hè mình có xịt mùi hương này vào một ngày trời 35 độ và mình cảm thấy là nó vẫn rất là ok nó không phải là một cái mùi quá là nồng mặc dù những cái nốt hương của họ đều, đều đến từ những nốt hương nhân tạo và cái nét metallic thì nhiều khi ở trong nhiều chai nước hoa các bạn sẽ ngửi thấy nó nó nồng nó khó chịu nhưng mà ở H24 thì nó lại rất là vừa phải và cái mùi hương này ấy, mình nghĩ rằng là tầm 35 độ thậm chí là 37 độ quay đầu thì bạn vẫn có thể sử dụng được H24 và đây cũng là một chai nước hoa đảm bảo được cái yếu tố là lưu mùi tốt tiếp tới thì về cái phong cách thì mình nghĩ rằng là đây là một cái mùi rất là hiện đại hiện đại là một này sạch sẽ và nó có một cái nét gì đó cảm giác nó hơi hào nhoáng cảm giác kiểu metallic thì ngửi nó hơi hào nhoáng và mùi hương này ấy, nó cũng rất là nam tính nó không phải là một cái mùi mà nữ có thể dễ dàng khoác lên người được nhưng mà đây là một cái mùi mà mình nghĩ là nếu như bạn chỉ đơn giản là một bạn nam bạn thích một cái phong cách nó sạch sẽ hiện đại và rất là nam tính thì 2024 làm tốt điều đó cũng nói luôn với các bạn 2024 không phải là một cái mùi để có thể gọi là gây ấn tượng được với người khác nó không phải là những cái mùi mà người ta hay dùng những cái từ bad boy mà em này chỉ đơn giản là, là chúng ta sẽ đặc biệt hơn những cái người có những mùi hương sạch sẽ ở ngoài kia và em này mình nghĩ là sử dụng trong môi trường văn phòng cũng khá là ok kể cả các bạn đi làm ở ngoài trời cũng được thì H24 mình thấy rằng là khá là đa dụng cho mùa hè và bây giờ chúng ta nói qua một vài câu chuyện xung quanh H24 Mình có đọc được qua những cái nguồn khác nhau ở trên Internet Thì perfumer của mùi hương như vậy mình có nói đó là justin Nigel Bà này thì ờ, được ờ, là một trong những ờ, perfumer nội bộ của MS và bà ấy trước đây bà ấy được mong chờ rằng người có thể thay thế Elena và nói qua một chút về Nagel thì trước đó bà có khá là nhiều những sản phẩm đình đám ở Việt Nam chúng ta sẽ nghe qua đó là Zomalon, Goodset and Seashore này à, chúng ta có na hồng một cái mùi mà gọi là các chị em ngành rất là thích xịt đấy trước đây thì ờ, mình có thử qua những cái sản phẩm của bà ấy thí dụ như kiểu là uh, ờ, MS Anjadin uh, trong cái cái tên là Lagun cái chai màu nâu nâu trong bộ MS kia cả mùi hương nữa đó là con MS uh, Gadot và con MS uh, có cái tông mùi rubat mình không nhớ tên lắm mình sẽ để hình ở đây cái chai màu đỏ đấy thì đấy là những cái mùi hương mà mình được thử của bà này thì bà này bà ấy uh, có một quan điểm khá là khác so với Elena thì ông Elena ông ấy chỉ truyền nghề cho con của ông ấy thôi và ông không truyền nghề cho người ở ngoài nên là khi mà bà Nicole này về bà ấy có khá là nhiều áp lực và cái quan điểm của Elena đó là ông ấy đề cao cái sự cân bằng là khi các bạn ngửi những cái mùi hương mà nó không bị gắn mác là cho nam hay cho nữ thì những cái mùi hương unisex ấy thì các bạn thấy là múi của nó làm không bị nghiêng nam quá cũng không bị nghiêng nữ quá nhưng mà khi bà Nego này về bà làm một vài mùi hương thì nó bị phần một phần là kiểu những sản phẩm sẽ bị nghiêng nam hẳn những sản phẩm bị nghiêng nữ hẳn thí dụ như là con uh, ờ, Lagun ở trong cái bộ uh, ờ, Lai ờ, Jardin của nhà MS này thì các bạn sẽ ngửi những con khác các bạn ngửi thấy là nó kiểu nam lẫn nữ đều xài được nhưng mà riêng con Lagun đấy nó lên hoa quá nhiều nó mang cái hơi hướng của nước hoa cho nữ nên là cái sản phẩm Lagun này thì với những người mà hâm mộ MS thì người ta bảo là ngửi một phát các ông à, người ta sẽ biết ngay đó là sản phẩm của bà Nigo này làm nhưng mà với những fan của Nigo thì người ta lại đánh giá rất là cao đây là một cái rất là cá tính tiếp tới thì một sản phẩm nữa của MS mà bà Nigo này làm đó là Terre de Vetiver một cái tông mùi mà phải nói rằng là nó được thêm vetiver vào thêm bưởi vào nó rất là nam tính nó khác hoàn toàn cái phiên bản Tere phiên bản EDT hay là kể cả Tere phiên bản nắp trắng ngửi nó khác bọt hoàn toàn luôn và đấy là một cái mà mình thích ở những perfumer khi mà họ có những cái hướng làm mùi nó rất là đặc biệt và khi mà H24 ra mắt ấy thì rất là nhiều fan của MS rất là mong chờ rằng là đây sẽ là một cái mùi hương để có thể xoán ngôi được Trader MS nhưng mà sau những cái ờ, tranh luận ở trên những cái forum của nước ngoài thì H24 không được đánh giá cao người ta nói rằng là H24 mới mở đầu nó, vẫn giữ được cái DNA rất đặc trưng đó là rất là trung hòa giữa nam và nữ không quá là khó chịu không quá là mềm mại của nhà MS nhưng mà về sau thì mùi hương nó bị quá là mờ nhạt và rồi chết yểu ở trên da nó như kiểu là hụt hơi vậy và đây là không thể thay thế được TRMS nhưng mà với những fan của Nigo ấy uh, ờ, Nagel ấy thì người ta lại bảo rằng là mùi hương này nó có là sự sáng tạo nó là một sự hiện đại và nó là tương lai của nước hoa cho nam trong một vài năm tới nhưng đến bây giờ sau một năm ra mắt rồi thì sản phẩm H24 này có một cái doanh số nó khá là khiêm tốn mình không biết là sau cái đợt trao giải của TFF Hội Hiệp hội nước Hoa này thì cái H24 có được mà doanh số có được đẩy cao hay không nhưng mà trước đó thì theo như mình tìm hiểu thì nó vẫn khá là hạn chế còn với quan điểm của mình có thể là hơi lẫn vào một chút là mình hâm mộ bà Nego này mình thấy rằng là thứ nhất thiết kế đây là một chai mà có thể refill được nó đã hướng tới cái sự hiện đại rồi mà có khá là nhiều những cái thương hiệu lớn hiện tại đang cố gắng làm theo kiểu như này refill là các bạn có thể mở nắp các bạn có thể đổ nước hoa vào nhá nhiều người không biết là cứ tưởng chai này đóng chết thì người ta sẽ hướng tới cái việc là refill được để nó họ tiết kiệm những cái nguyên liệu cũng như là tránh ảnh hưởng đến môi trường Tại bây giờ thì Dior Sauvage cũng đã cho refill vào được rồi và đây là một cái mà ra mắt từ năm ngoái thì cũng tới hướng tới sự hiện đại cái thứ hai đó là cái phần thiết kế trông rất là tối giản và nếu như bạn nào mà xem qua cái trailer giới thiệu về cái ừ, chai nước hoa này thì các bạn thấy là toàn bộ là cửa kính trong thành phố những thứ bạn à, ờ, nhân vật nam ấy cũng kiểu trong một cái thành phố rất là tối giản và rất là nhiều cửa kính, rất là nhiều tường bê tông cũng rất là hiện đại, rất là mới mẻ. Cái hiện đại tiếp theo đó là về nguyên liệu, đấy là nét metallic. Cái nét này thì ờ, chỉ có điều chế trong phòng thí nghiệm thôi, à, nguyên liệu nhân tạo, hóa học nhiều ông bị chê là nguyên liệu hóa học phải thế nọ thế kia nhưng mà các bạn ạ à, khi mà cái khoa học phát triển ấy thì cái việc sử dụng mùi hương cái nào mà nó tốt cho cái môi trường nó tiết kiệm được nguyên liệu tiết kiệm được nguồn chi phí thì người ta sẽ hướng tới và không phải tự nhiên mà fan của Emmet, fan của Nego lại nói rằng là đây là mùi hương của tương lai đó là khi mà có nhiều nguyên liệu được tìm ra bằng cái ờ, việc ờ, điều chế trong phòng thí nghiệm thì những chai nước hoa cũng sẽ sử được sử dụng nhiều nguyên liệu nhân tạo hơn và nguyên liệu nhân tạo ấy thì nó cũng sẽ tối giản được việc là ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng cũng như là tác động vào nhiều thiên nhiên nên mình nghĩ rằng là fan của Nigo và fan của MS không phải là tự nhiên mà người ta nói vậy đâu nó cũng có lý do nhưng mà chỉ đơn giản là để thay đổi được cái thói quen của người dùng cũng như là đặc biệt là ở cái thị trường Việt Nam khi mà người ta chưa thực sự quá là hiểu về nước hoa phải đề cao nguyên liệu tự nhiên à, rồi trên nguyên liệu nhân tạo thì mình nghĩ rằng là những cái chai nước hoa kiểu như này nó cần nhiều thời gian cũng như là cần nhiều những cái mùi hương những cái thương hiệu khác làm sử dụng nguyên liệu nhân tạo cũng như là đánh giá cao những nguyên liệu nhân tạo hơn thì may ra mới có thể thay đổi được cái xu hướng thói quen của người dùng và tổng kết lại ấy, đối với mình H24 của AMS e hay là của Nego Đây là một cái sự sáng tạo khá là mới mẻ Có thể rằng là với những người chơi lâu thì cái nét metallic nó không phải là một cái nét quá là mới nữa Nhưng mà ở một cái phân khúc designer cũng như là một cái sự quảng bá rộng rãi thì H24 sẽ mang được những cái nốt hương mới lạ đến cho những người dùng nước hoa phổ thông và cái điều này thì ờ, mình nghĩ là chắc là tầm vài năm nữa cũng như là cần nhiều youtuber như mình giới thiệu ở thị trường Việt Nam thì các bạn mới có thể tiếp cận được mùi hương thì mình đánh giá rằng là có lẽ đây là một cái mùi hương nó chưa đủ đô chưa đủ đô ở đây có nghĩa là mở đầu thì rất là hào nhoáng rất là lịch thiệp rất là sang trọng nó có một cái nét gì đấy rất là kiểu sang của Hermes nhưng mà về sau thì có vẻ cái nét metallic cũng như là cái nét ambosan mà mình cảm nhận ra thì nó có vẻ chưa đủ nó kiểu thiếu đi cái sự uh, nội lực nó thiếu đi được cái sức mạnh mình không biết là sau này thì có thêm phiên bản flanker nào không cũng có thể là sẽ ra thêm flanker còn cái việc mà reform về mùi thì ờ, mình thấy rằng là MS hình như họ chưa có cái sự thay đổi reform về mùi nào một là kiểu tao sẽ cho kiểu bay màu khỏi danh sách luôn chứ tao ít khi reform lắm thì ờ, MS này là như vậy và nếu thấy video hay thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn hay là có những cái câu chuyện nào xung quanh về H24 thì cũng chia sẻ phía dưới nhá còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại bye bye